Đây là một video về một chú chó và cũng không phải là mục đích là so sánh hay gì đâu. Nhưng mà mắt thường chúng ta có thể thấy nhân vật ốc chuẩn bị làm so sánh với Cartoon Dog cùng là một tác giả đó là Trevor Harrison. Nhưng mà nhân vật này nhìn ghê hơn hẳn, ghê hơn rất rất rất là nhiều luôn. Cho ông nói sơ về Cartoon Dog một tí cho những bạn chưa nắm rõ. Lúc đầu á, mô tả của Cartoon Cat là có thể kéo dài các bộ phận cơ thể của nó cho nên là thích thay đổi hình dạng là cái gì thì là cái đó cái tấm ảnh đầu tiên đó cũng là cà tuôn cáp nhưng mà nó kéo cái mỏ nó dài ra thôi về mãi sau này cộng đồng wiki mới bắt đầu phân tách ra cà tuôn đót và cà tuôn cáp nên các bạn đừng hiểu nhầm các youtuber làm sai rồi các bạn cứ ngồi chửi hoài khổ ghê á Thôi vào thẳng vấn đề chú chó hôm nay của chúng ta là Good Boy Một lời khen mà chúng ta thường dành cho những cái chú chó mà làm việc giỏi hay là hoàn tất một việc gì đó Good Boy, Good Boy Nhưng đối với Việt Nam, Good Boy lại là một định nghĩa hoàn toàn khác Nó định nghĩa về con trai ngoan và con trai hư Đó là Good Boy và Boy Mà cái lời khen có cánh Good Boy này á thì ốc thường khen những hàng bản thân của mình và kèm theo đó là so so đầu nữa nghe giống như là <laughs> Có một điều rất mâu thuẫn về nhân vật Good Boy này Ốc xin nói trước nha Nó mang hình thù là chú chó Nhưng không phải là chó à, Nghe muốn gớt não luôn Cái quần què gì nè Thì tác giả nói Sinh vật này là một sinh vật bí ẩn Chứ không phải là chú chó đâu nha Đơn giản tác giả muốn bổ não hơn cho mọi người đó mà Nhìn về phần bề ngoài của Good Boy nó được bao phủ bởi những cái gì đó màu đen thui có thể đó là làn da hoặc cũng có thể đó là chắc nhầy gì đó mà mình không biết nhưng mà nó khác kỳ lạ nó giống như nó chảy xệ xuống với bốn cái chân mà cái bàn chân của nó kết thúc là cái cục đen thui thùi lùi chứ không phải bàn chân của con chó soi tỉ mỉ hơn về chăn lông kẻ tóc của good boy chúng ta có thể thấy một nhân vật khá là đáng sợ phần đầu của nó có hai lỗ tai khá là giống với chú chó tai nhọn và thẳng đứng nhưng phần miệng và phần mũi thì hoàn toàn kỳ lạ và dị thường cái phần mũi khá giống với con người nhưng mà con người đã bị cắt đi cái lỗ mũi thì mới giống nó chỉ còn mỗi hai cái lỗ thôi phần miệng của nó lúc nào cũng mở to như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ cái miệng thì không hề có môi không có răng cũng không có lợi mà nó lại bị méo như hình trái lê nữa chứ nên là ốc xin gọi nên là good boy miệng lê với cặp mắt cấu tạo hoàn hảo như là lòi bồ câu con đậu con bài khi chúng ta nhìn trực diện vào mặt nó thì con mắt trái to hơn và nằm ở vị trí cao hơn mắt bên phải mắt phải nó khá là bé và nó nằm sệ xuống dưới điều khiến các bạn nhỏ mắt ngủ đó chính là con mắt không hề có chồng đen và chỉ là một màu trắng đục trong tấm ảnh này cho thấy good boy là một nhân vật thuộc phe ác cái dòng chữ good boy á bị bôi đi và nó nhòe nhòe soi vào tấm ảnh chúng ta có thể thấy good boy đang đứng ngay cánh cửa kích thước của nó khá là đáng sợ good boy có một chiều cao khi đứng bốn chân là khoảng 1m40 cho đến 1m45 giả tưởng nó đứng lên hai chân thử ơi thì nó có thể là có chiều cao 1 m 7 cho đến 1 m 8 sinh vật này cũng có dấu hiệu phát triển theo thời gian vì tấm ảnh này là tấm ảnh đầu tiên cho thấy nó khá nhỏ so với tấm ảnh lúc nãy chúng ta vừa phân tích vậy kích thước lớn nhất của sinh vật này chúng ta chưa biết được vì một thời gian sau có những tấm ảnh tiếp theo nó lại to hơn nữa và to hơn nữa thì sao đúng không trong đầu các bạn sẽ thắc mắc là mục đích của good boy là gì và nó theo phe ác liệu nó có nguy hiểm hay không thì mọi thắc mắc của các bạn sẽ được giải quyết ngay bây giờ. Good Boy Nó thường xuất hiện ở chung cư và khách sạn. Mục đích xuất hiện của nó Thầy không biết để làm gì nhưng nó chưa gây hại cho ai cả. Nó chỉ thường đứng trước cửa hoặc là sau cửa và đợi con người phát hiện nó. Và ô oh, thì nó bắt đầu biến mất. Có lẽ nó chỉ tò mò với con người thôi nên nó làm như vậy. Và video về Good Boy ở đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem. Nhớ để lại một like, một subscribe cho kênh của ốc để ốc được 50 ca sub nha. Mọi người thích làm về nhân vật nào để lại comment cho mình biết và hãy giúp ốc mà share để video nhiều view hơn chứ dạo này video ít view quá, ít view thật sự luôn luôn á có lẽ là rất nhiều kênh đã bắt đầu để tới cái nội dung là review Star và scb rồi nên là các bạn kênh mình sẽ không cạnh tranh lại đâu vì ốc không có ra thường xuyên khi nào rảnh thì bắt đầu làm cho mọi người xem còn không rảnh thì ốc tiếp tục làm công việc ở ngoài cuộc sống thôi tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ